À, đúng rồi để đảm bảo an toàn thì bên trên những cửa hàng bí mật là những cái chim mình số ngụy trang lại giống như hình vật xung quanh và nhằm ngăn chặn và tiêu diệt đối phương á khi chúng phát hiện cái nắp này thì tính tò mò thế nào cũng sẽ dỡ nắp lên thì du kích mình sẽ gài dưới đây một quả đồ đạn tự tạo khi đối phương dỡ lên thì quả đạn như phát nổ nè theo một đích là nó tiêu diệt đối phương bên trên một phần đánh sập lối này thì đối phương phải vào bên trong được thì bây giờ ờ, quý khách mình thấy ở cái nắp này có một sự đặc biệt đây ha tại sao cái nắp này mình không làm một vật liệu nào mình làm bằng gỗ à, vì ở khu vực này gỗ rất là nhiều thì mình phải tận dụng cái gỗ và gỗ tính là nó hút nước khi mà mình đóng nắp lại như này nè trời mưa xuống á để gỗ hút nước gỗ thì nó giãn ra mình cây ở đây để người ta ừ. lại bây giờ ở đây mình biểu diễn cách lên xuống thôi mình không có chui vào địa đạo một lát cuối tu á mình sẽ có một đoạn địa đạo để mình chui thì cách lên xuống thì mình rất là dễ dàng mình ngồi xuống mình đưa hai chân xuống sau đó mình cầm cái nắp á dưới đây có hai thanh gỗ nè à, mình dơ thẳng tay lên thế này ha đó ừ. rồi mình sẽ ngồi xuống từ từ mình đóng nắp lại mục đích mình khu mình dơ tay làm gì mục đích là để cho cái vùng vai mình nó nhỏ lại để mình xuống thì nó rất là khó khăn ừ. thì trong đoàn chúng ta có ai muốn xuống đây chụp hình không dạ, dạ, không, không dạ. đi tiếp cái đầu lên xuống này Huy có xuống không? Không, không, Tôi ra có xuống thử không? Không, không, đi tiếp nha. Vâng, tôi xuống rất là dễ dàng rồi nãy cậu không vậy mà chắc là đúng ờ, rồi nhá rồi ờ, mới nãy cậu ở đây chụp nó đẹp ờ, rồi bây giờ mình cứ nằm xuống ở đây nha này ừ đúng rồi đó cũ thầm hai bên ừ. rồi sau đó mình ngụy trang lại mình mình trang rất là nhiều lá rồi ha ừ. đó, mình sẽ ngụy lại xem anh chuẩn bị biến vào mòng lòng đất này biến mất luôn mình xuống thì mình giật cái nắp thiệt là mạnh đó mục đích đó để để cho lá bên trên này nó sẽ bung ra đó. dơ thẳng tay lên đó. mình ngồi chú ha rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Đó. Rồi, rồi. Ở trong đoạn ta có ai muốn xuống đây chụp hình mình xuống ha. Ờ, muốn thôi. Đặt đi đi đi Sài Con đưa đi chú ấy cho con xuống thử. Con sợ không chui vào được ấy. Ôi, con nó chui vào lò thỏ luôn đấy <laughs> chui vào đây con nhỏ quá con nhỏ quá lớn lên nhé. Ờ, ờ. tiếp nha lát nữa mấy anh nhiều chỗ cho nên là phải là sẽ rồi còn rất nhiều